Ờ, xin chào anh em nhé Nay cho anh em xem ờ, hệ thống điện của công trình mình đang thi công nhé Anh em thấy cái ống trắng này là ống điện này Đấy. Đây là vị trí này là xuống ờ, nối nhé, nối kỹ thuật nhé Còn đây là cái nguồn xuống CP tổng Hai nguồn này, hai, ba nguồn, ba ống này anh em thấy là cái ống trắng mà nó chạy dài tút tút lại đầu kia đấy đấy đó đừng nguồn cấp băng qua cái nhà này nhé cấp nguồn cho nó nhé đấy. đây những hệ thống này là đây là nguồn quạt này. nó chạy chung với hệ thống đèn nhé nó xuống dầm để đi đường quạt nhé Đấy, đèn đây nhà này thì cũng đơn giản thôi nhưng mà ống thì là đi ống trắng nha anh đấy này cũng ống đây anh em thấy ống trắng không? những ống trắng là ống điện đấy nhá đây. đây nó băng qua này đấy. đường này là đây là cái đường à, đèn của phòng vệ sinh nhé đấy. anh em thấy còn đây là ba cái à, ống chờ của ba đường tiểu treo Đấy. đây cũng vậy nha đây là thoát sàn nhé còn ba ống này bốn ống này là bốn ống à, cấp lên cấp lên cấp xuống cho tầng lầu nhé trên mái xuống trên kẹt à, nút xuống đây là thoát uh, sano đây là cầu của người lớn còn ba cái này là ba cầu của à, trẻ nhé Đấy, ba cầu của trẻ Đấy. đây là hai cái à, hai cái đường thoát của cái uh, labo nhé này hơi bị hơi bị ngành hơi bị đã ngành này nhé. Đấy đây cũng thấy phát trụ này. chỗ mình thì đơn giản vậy thôi đây là trường học mà không cầu kỳ giống như là cái nhà tư nhân đây là đường à, xuống cái công tắc cầu thang nhé đây đây là công tắc cầu thang này đây, công tắc cầu thang này lại tút vào trong đó đấy còn đường này là đường nguồn như nãy mình nói đấy nó tích hợp với nó chạy chung với cái đường à, đường à, của đèn à, hành lang luôn nhé đấy. anh em thấy này mình chia sẻ kỹ thuật cho một chút về kỹ thuật nhé cái ngay những cái mối nối này, này chỗ này mình bẻ xuống này là khi mà người ta đổ bê tông ấy hoặc người ta nâng cái sắt sàn này lên nó không kéo ống này lên nhá không kéo cái cái cái, cái hộp chia này lên nhé đấy cũng không kéo hồi kia lên buộc là buộc sắt dưới nha không buộc sắt trên nha nha đấy em thấy hầu đa nhìn toàn bộ đều là như mình đều làm như thế nhé đây đây anh em thấy mình bẻ bẻ lơ ra xuống không? đây cũng vậy này. đấy bên kia cũng vậy này. chỗ nào cũng vậy hết nhé có hộp chia là đều làm như vậy cả nhé đây cũng vậy này em thấy không đấy xuống hộp đây cũng chia hết đấy đây này hộp chia này cũng bẻ hết này làm như thế thì nó an toàn hơn so với là ờ, không bẻ hộp chia nhé đấy đây nói chung người đi đường ống này nó nó có lợi một cái là thi công thì nó hơi lâu tí nhưng mà khi mà lắp ráp thiết bị là nó không bị không bị ờ, hỏng hóc nhé xong sửa chữa dễ xử lý nhé đây ống này cũng vậy này. anh em thấy mình bẻ cái lơ đây xuống đấy để bẻ xuống đưa hết đưa xuống dưới hết làm cái này nó dễ hơn nó cái sắt này nó không bị đè không bị không bị bẻ ống của mình đấy bây giờ công trình này thì người ta đã ừ, lên ờ, sắt sàn xong hết rồi chiều nay là chuẩn bị đổ bê tông chiều nay thì mình sẽ cho anh em xem ờ, thợ người ta đổ bê tông luôn Đấy. Rồi video đến đây thì ờ, mình xin kết thúc video nhé anh em nào thấy hay ý nghĩa thì hãy like đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh cho mình nhé Xin chào và hẹn anh em ở những ờ, clip ờ, tiếp theo nha